Không phải em ơi, nó đuổi đít anh Anh, anh dưới đây em trên. Ô anh ơi, dưới có hai thằng. Ui, rơi có Mù lắm con Con nào đây này First blood Tầng mấy đấy Tầng mấy đấy Tầng 3 à? Ngoài tường ấy Ngoài tường ấy Ngoài cái chỗ mà có ban công Vẫn ở ngoài Địt mẹ có bọn khác vào Helal. Survival bonus. Homemade C4 acquired. Underwater infiltration acquired. Walang ganda. Nói liền bắn thế không, không, không nốc ạ. Survival bonus. Amphibious assault acquired. còn tim nữa sao sao sao sau hết mẹ đạn rồi anh có mù đấy mù lút nó không mù ra ăn nó luôn anh sợ đéo Mẹ mày cho xin khẩu súng có đạn em nào Nghe đợi tí có ulti xuống cứu là vừa anh ạ. Một phút nữa mày ấy à, đi bông. Thì anh ulti hai mấy giây à? Tươi, có ulti rồi. qua qua qua qua qua ô ti ô ti ô ti gửi nó ngồi bên kia kìa Nhà bên. Ở bên. Địt mẹ, nó chui vào nhà. à đấy, à, ở ngoài, ngoài, ngoài, ừ. Đi đi đi, em em biết trước. Ơ, à, hai. Một thằng yếu. Chứ em yếu xuống sáu mấy rồi. Chạy vào trong khoang bên trái rồi. kiểu trong phòng trong phòng này bên sáng ra ngoài không? dưới đất anh ấy Đó, ờ, bọn ngoài vào bây giờ này nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh của đạn bù đạn kịch sau ui ngoài đường ấy chạy ngoài đường ấy à, sau không có đấy thuốc này ăn đi lên công người lấy công ty đó Gần này Cầm đấy Chạy ngay Chết Chạy bên này này À, à. Họ đón đường đấy Đón đầu đón Hai thằng, một, một thằng vẫn ở bên đường bên này thấy anh ra chưa chưa chưa chưa chấm một rồi à từ bên này một thằng bên này một thằng giữa đường giữa đường anh ơi hai thằng nào qua bên đấy hết à không một nó bên phải này chạy bên chấm hai này hai thằng nó kê nhau vẫn lìn này chấm gốc cây hai thằng xá ô có thằng gần hai thằng gần luôn thấy em à. anh xấu không anh qua đây đấy có thằng còn tăng bo ngoài này, này ừ còn ba mày bắn nốc một thằng rồi thì còn ba thằng nữa hai thằng ở xa nó định cứu nó định cứu chỗ anh chấm Thấy đấy, bờ rào rồi Chạy vào nhà rồi chạy rồi chết Này Phải đây, chạy phải đây Đằng sau lưng bắn Marin chạy vào đến khu nhà rồi Khều khều đéo nhở mấy thằng xa Đâu rồi, tập anh Nó thằng chấm một rồi đúng không? Ờ Điều em nghĩ em cứu được Chỗ em thì khó đi rồi Đây anh có smoke dìu rồi Mày như nó cứu được cái sao ấy. Chưa chết Còn hai là chết rồi, chết rồi Còn một thằng, một thằng ở đấy nữa, hai thằng trước mặt đánh hai đánh mấy thằng nào chưa trên mặt đi gần này đâu ấy đâu biết Em hiểu, em hiểu Cái này à? Đây này, thầy này Chấm 2 ra Vừa thấy bóng người không Anh sao có smoke chưa 24 giây Mày chạy lại như còn bên trái này Bọn này non thôi Táp đều biết táp Anh có smoke ở đây Đứng đây có sợ thằng bên trái bắn không? còn. Thì anh dùng smoke chứ nha, em dùng slow xong. Ừ Cá Ê bọn Ờ, công chưa? Chưa, chưa, chưa nó có backup hơi đẹp Bị phải còn một thằng nữa đâu nhỉ Sợ Một thằng lên mái nhà này Sợ nó rình rình mò mó nó úp sọt Đây rồi, bên này nổ súng rồi Trụ, trụ, trụ Đây, đây em khuất á em khuất em bắn được mẹ bắn nó được năm mười đam nhiều lắm rồi à đéo địt mẹ nửa máu nửa máu nửa máu bờ sao à anh phải chạy qua bên này rồi anh có smoke chưa có dùng gà thôi rồi đấy ờ à. Ơ, ờ, bắn nhau kìa Trước ngoài này Bắn nhau rồi Sau nhà Trong nhà Ha <laughs> ha. Nhìn cách nó táp rồi biết nó non vãi lìn rồi <coughs> Táp từng viên đấy bao giờ chúng